Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh tiếng số kèo cùng với kênh tiếng bóng đá nha anh em. À, thì trong cái video lần này Tiến sẽ nhận định cho anh em một cái trận đấu cực kỳ được anh em ờ, chú ý vào cái rạng sáng ngày 28 tháng 4 cũng như là phi hôm nay. Đó, thì trận đấu được diễn ra vào lúc uh, ờ, 2 giờ 15 giữa cái thằng Tottenham cùng với Manchester United nha anh em. Thì trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ 15 uh, ờ, vào phim nay cũng như rạng sáng ngày mai này thuộc vòng thứ 33 tại giải đấu ngoại hạng Anh nha. Uh, ok thì trước tiên anh em nhớ để lại cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh đầu tiên là kênh tiếng bóng đá này đó thứ hai là kênh ờ, tiếng soi kèo thì tiến cũng chia sẻ luôn là cái mục tiêu của tiến trong cái từ ngày hôm nay cho đến cái cuối tháng 5 ấy thì là cái kênh tiếng soi kèo này sẽ tăng lên mức là 2.000 người theo dõi với anh em cũng như kênh tiếng bóng đá sẽ lên được 1.500 người theo dõi thì anh em nhớ ủng hộ tiến bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh hai kênh này nè đó còn lại là là anh em nhớ để lại một cái lượt like mỗi khi mà xem cái video của tiến nha ok thì tiến cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ tiến ở thời gian qua tiến sẽ cố gắng cũng như là uh, cải thiện những những cái nhận định của mình để giúp cho anh em có thể kiếm được cơm gạo trong những cái việc mà xem video từ cái, kênh nhận định của tiến nhé ok thì quay trở lại với trận đấu giữa Tottenham nham cùng với uh, manchester united thì trước tiên anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo những cái đã đưa ra trước nhé đây anh em thì à, đầu tiên anh em có thể thấy là à, nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo chấp đồng ở trong trận đấu này giữa hai đội thì à, mã U là bỏ 1 ăn 0.80 này và bỏ 1 ăn chấm 11 cho nằm mã kèo à, Tottenham cho mã kèo đồng thì ở riêng trong hiệp 1 cũng có mã kèo đồng dành cho MU với Tottenham là bỏ 1 ăn 0.82 cho MU và bỏ 1 ăn 1.06 cho Tottenham còn về mã tài xỉu ở trận đấu này đó chính là 2.75 cho mã kèo tài xỉu cả trận và 1.25 đó chính là mã kèo tài xỉu ngay trong hiệp 1 nha anh em à, hiện tại cũng đã có mã kèo gốc cũng như mã thẻ của hai cặp đấu này nhé đây thì uh, Tottenham trên sân nhà sẽ chấp góc trước MU với mức chấp là 0.5 góc đó à, còn à, ở ngay trong hiệp 1 thì Tottenham cũng sẽ chấp MU với mức chấp là 0.25 về cái mã kèo phạt góc còn về tài xỉu góc ở trận đấu này đó là 9.5 là mã kèo tài xỉu góc cả trận và 4.5 là mã kèo tài xỉu góc ở ngay trong hiệp 1 nha anh em còn về mã thẻ phạt thì cả hai đội đều có được cái mã kèo thẻ phạt đồng với nhau đấy Ờ, và 4.5 đó chính là mã kèo tài xỉu thẻ phạt trong cái trận đấu này thì à, đây là ăn 0.70 nha anh em đó tiếng ghi thiếu con số 0 ấy anh em nhớ ờ, là, là 0.70 nhá ok thì là với những gì mà tiếng đã đưa những mã kèo lên đây thì Tiến cũng chia sẻ thêm cho những anh em nào chưa biết cái chữ FT ở đây là viết tắt cho cả chặn nha anh em có nghĩa bên đây bảng bên đây là những mã kèo cả chặn đấy đó HT là mã kèo ở ngay trong hiệp 1 HT là viết tắt của hiệp 1 nha anh em Ok thì Tiến cũng muốn nói thêm là Tiến đưa những mã kèo lên đây chủ yếu là cho anh em có thể là tham khảo nhìn nó rõ hơn đó vì Tiến không tiện đưa những cái mã kèo trực tiếp là từ cái kênh uh, từ cái trang ấy đưa lên đây vì nó sẽ bị đánh bản quyền anh em nó sẽ khóa đi hết cái video của Tiến đó nói chung anh em nào mà muốn có một trang chơi riêng muốn có được nhiều mã kèo hơn để chơi không bị mất like mất phí thì bắt buộc anh em phải có được số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking hoặc là anh em phải sử dụng cái ví momo ấy chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi à, thì anh em cứ liên hệ ngay cho tiến qua số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link facebook tele cái fanpage cũng với tiktok ở dưới phần mô tả trong video này đó thì tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên cái trang để chơi đó thì chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi anh em cứ mạnh dạng liên hệ cho tiến tiến sẽ giúp đỡ anh em nhé anh em tin tưởng thì tiến giúp thôi còn ai mà sợ bị lừa này nọ sợ nạp được cũng không được mà hay hỏi mấy câu mà mà vớ vẩn đó đó thì tốt nhất nên né ra tiến không có rảnh mà để trả lời từng anh em đâu đấy ok thì quay trở lại với tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thời điểm này à, trước khi đưa ra sự, sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất để cho anh em có thể kiếm cơm gạo ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước nha đây anh em thì trước tiên nhìn vào cái đội hình ra sân dự kiến anh em có thể thấy được là chủ nhà Tottenham ra sân với sơ đồ là 3421 đó cái tiền đạo cấm cao nhất của uh, Tottenham sẽ không ai khác ngoài Harry Kane đó và cái bộ uh, hai uh, tiền vệ để hỗ công cho Harry Kane đó chính là uh, Son Heung-min nè cùng với uh, Kulusevski đấy còn về đổi cách uh, ờ, MU sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 cái tiền đạo cắm cao nhất của MU đó chính là uh, Martial này đó một cái bộ ba hậu công cho cái thằng tiền đạo mang áo số 9 này đó chính là Anthony cùng với Bruno Fernandes và uh, Marcus Rashford thì đây là cái sơ đồ quá quen thuộc dành cho MU anh em và đặc biệt nhìn vào cái sơ đồ dự kiến này anh em có thấy được cái chuyên nhận nhận định đã đưa ra cái sơ đồ về cái hàng tiền vệ uh, khá là bất ngờ khi mà tung ra hai cái uh, uh, hai cái tiền vệ đó chính là Camacho cùng với Eriksen thì như anh em đã xem banh bóng đã theo dõi MU thì cũng có cũng có thể biết là huấn luyện viên Ten Hag thường là đưa một trong hai cầu thủ này ra sân đá chính thôi anh em kiểu như là một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và một cầu thủ trẻ để cho nó có được cái sự mà mà uh, dạng như là nó có cái sự mà mà mà uh, bọc chắn lẫn nhau anh em đó nói chung mà đưa ra thì hai cái thằng mà cầu thủ này thì chắc chắn là điều này là huấn luyện viên Ten Hag sẽ không bao giờ sử dụng đâu đó và tiến cũng chắc chắn rằng đây chỉ là cái sơ đồ mà dự kiến ra sân cái chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo thôi đó và tiến cũng khẳng định thêm một điều rằng à, chắc chắn tiến tin là huấn luyện viên Ten Hag chỉ tung ra một trong hai cái tiền vệ à, kỳ cụ này thôi đó nó sẽ ổng sẽ không tung ra hai cái tiền vệ này ra sân đá chính cùng một lúc đó anh em đấy vì cái thể lực của hai đội có giới hạn đúng không đấy thì nói chung đây chỉ là cái sơ đồ cây xăng dự kiến thôi tiến sẽ không nói nhiều về cái đội hình này nhé tiếp theo thì anh em nhìn vào cái sơ đồ chấn thương thì có thể thấy được là uh, đội chủ nhà đội chủ nhà Tottenham đang thiếu vắng đến bốn cầu thủ trong trận đấu này đó do chưa bình phục chấn thương còn về cái uh, đội hình chấn thương của uh, uh, MU thì đang có đến 7 cầu thủ đang nằm trên băng ghế chấn thương đó các cầu thủ đều là những cầu thủ quan trọng anh em như là hậu vệ Warren này đó tiền vệ uh, à, Mataminay này đó rồi rồi à, uh, à, tiền vệ Greenwood này đó rồi uh, Vanderbat này đó rồi uh, Martinez cùng với Nacho và uh, hậu vệ uh, hậu vệ dự bị Tom Heaton này đó còn riêng về phía Tottenham thì ở trận đấu này đã có được cái sự phục vụ quay trở lại của thủ thành Hugo Lloris thì đây cũng là một cái sự quay trở lại à, cần thiết dành cho Tottenham đó thì như anh em đã biết ở cái trận vừa rồi đây Tiến sẽ cho anh em xem cái trận vừa rồi của cái thằng Tottenham đã trải qua một trận thua một cái trận thua phải nói là cực kỳ đậm trước Newcastle ngay trên sân của Newcastle luôn đó đây nè thì như anh em đã thấy này là ở cái chặng vừa rồi của Tottenham trên sân nhà của cái thằng Newcastle ấy thì uh, thủ môn Hugo uh, à, Rodri vừa quay trở lại thì đã phải nhận đến một cái trận thua khá là đậm đó trận thua 1-6 trước uh, Newcastle trận thua phải nói là tuổi nhục của Tottenham trên sân nhà của Newcastle thì chắc chắn trận đấu này uh, trận đấu này huấn luyện viên của uh, gà trống đây nè thì chắc chắn với anh em ở trận đấu này này huấn luyện viên của gà trống sẽ muốn uh, tạo cơ hội nhiều hơn cho cái thủ môn dự bị đó chính là uh, ờ, Fornister đó nó sẽ cho thủ môn này thay thế đi cái thằng ờ, ờ, uh, Rugi là một thời gian đúng không em trải qua một trận đấu phải nói là uh, bắt khá là tệ của Rugi dẫn đến một trận thua trận trận thua phải nói trận thua lịch sử của uh, Tottenham trước Newcastle luôn đấy thì uh, tiếp theo đây anh em hãy xem qua thêm về cái phong độ của uh, trên cái bảng xếp hạng hiện tại của hai đội bóng này nhé đầu tiên là đội chủ nhà Tottenham thì nó đang đứng ở vị trí thứ năm với 53 à, điểm sau 32 vòng đấu, 16 thắng 5 hòa, 11 thất bại ghi được 58 bàn để thủng lưới 51 bàn. Còn về đội khách MU thì đang có được 59 điểm sau 30 vòng đấu, 18 thắng 5 hòa và 7 thất bại ghi được 46 bàn thắng để thủng lưới 37 bàn. Nhìn chung thì à, MU đang à, xếp trên Tottenham khá là nhiều đúng không anh em? Tuy chỉ là một bậc trên bảng xếp hạng thôi nhưng mà anh em nhìn kỹ thì có thể thấy là MU đang bỏ xa Tottenham đến 6 điểm cách biệt và còn hai trận chưa đấu nữa anh em. Đó và còn thi đấu ít hơn thằng Tottenham này đến hai trận. Đó thì nói chung xét về uh, cái bảng xếp hạng hiện tại thì cái cơ hội để Tottenham uh, vươn lên cái vị trí thứ tư để uh, giành được một cái vé dự cúp C1 châu mùa sau thì nó gần như là đang khép lại dần rồi anh em. Đó, vì phía trước chỉ còn 6 vòng đấu đối với Tottenham nữa thôi mà nó đang kém MU ở vị trí gần nhất đến uh, 6 điểm cách biệt. Đó, thậm chí là còn thi đấu nhiều hơn MU hai trận nữa. Cho dù có thắng trận này luôn thì chắc chắn cái cơ hội để vào cái vị trí top 4 vẫn rất là khó dành cho Tottenham. Đó, còn MU thì chắc chắn nó sẽ uh, cơ hội rất là sáng để có được một cái vị trí trong top 4 đúng không anh em ít nhất à, có thể là là tệ nhất là vị trí top 4 thôi đó và cao nhất có thể là vị trí top 3 tại cái giải mùa ngoại hạng mùa này vì hiện tại nó thi đấu hơn ít hơn Newcastle một trận này đó nhưng mà nó đang có đồng số điểm với Newcastle đó chỉ xếp sau do kém một cái hiệu số bàn thắng thua thôi đấy thì anh em có thể xem thêm qua cái phong độ của hai đội cùng với tiếng nha đây đầu tiên thì anh em có thể thấy được là đội chủ nhà Tottenham thì nó đang có được 3 thắng 2 hòa và phải nhận đến uh, xin lỗi anh em nhé 3 thắng 3 hòa và phải nhận đến 4 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đấy thì uh, Tottenham cũng đã từng trải qua mới đây mới đây cũng từng trải qua 5 cái trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường đó chính là trận hòa 0-0 tại uh, cúp C1 trước cái thằng uh, AC Milan này đó rồi cùng với đó là là là uh, trận hòa ba đều trước Southampton với trận hòa một đều cho Everton tại cái giải ngoại hạng Anh này và cùng cũng tại giải ngoại hạng trên sân nhà thì Tottenham cũng đã có hai trận thắng trước Brighton cùng với uh, Nottingham Forest đó nhưng sau trải khi mà trải qua chuỗi uh, trận liên tiếp bất bại tại ngoại hạng Anh thì Tottenham nó đã phải nhận liên tiếp hai trận thua mới đây anh em đó trận thua 2-3 ừ. trước Bournemouth đó và cũng như là trận thua mới đây nhất là trận thua 1-6 trước cái thằng Newcastle này đó thì một cái phong độ phải nói là không đến nổi tệ dành cho Tottenham ở những trận đấu trước đó nhưng ở hai vòng đấu gần đây thì gà trống gần như đã đánh mất chính mình anh em đó và đã thua uh, thua trước uh, Bournemouth một đá bóng được đánh giá là yếu hơn Tottenham rất là nhiều cũng như là cũng không ai nghĩ đến là một cái trận thua chỉ thủng lưới phải thủng lưới 4 đến 5 bàn liên tiếp ở trong 20 phút đầu trận trước Newcastle đó những trận thua phải nói là vỡ trận của Tottenham ở hai trận đấu gần đây nhất đấy còn về đội khách MU thì nó đang trải qua cái chuỗi trận khá là ổn anh em khi mà nó chỉ nhận hai thất bại mà thôi đó hai thất bại cùng với uh, chiến thắng và một trận hòa ở 8 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó một cái phong độ khá là ổn dành cho MU và đặc biệt hơn là MU nó cũng vừa trải qua trận hòa 0-0 trước Bayern ngay trên sân nhà của Bayern tại cái giải cúp FA đó thì cũng MU sau khi hòa trận này cũng đã thắng được cũng đã loại ba tành trên cái chấm penalty và cũng giúp cho quỷ đỏ tiến vào cái vòng uh, chung kết cúp FA và sẽ đối đầu với Man City đó một trận chung kết thành Man siêu kinh điển thành Man tại cúp FA sẽ được diễn ra vào tháng 5 tới đây đó thì sau cái trận uh, uh, hòa và tiến vào vòng chung kết này chắc chắn cũng là một cái điều gì đó giúp cho MU có thêm nhiều động lực đó có thêm nhiều cái cái cái uh, uh, động lực và cái tinh thần của đồng đội của MU chắc chắn sẽ dâng cao hơn đó và sẽ tiếp tục hướng đến một chiến thắng trước uh, Tottenham đúng không anh em đó thì một cái phong độ xét về phong độ thì chắc chắn là MU nó đang nhỉnh hơn Tottenham rồi đấy thì anh em hãy xem thêm về cái phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội trước khi mình đưa ra những sự lựa chọn nó an toàn nhất này đây thì trên sân nhà Tottenham cũng thể hiện mình là một đội bóng không hề dễ bị đánh bại nha anh em đó ba chiến thắng một hòa và một thất bại ở năm trận được thi đấu trên sân nhà gần nhất chiến thắng 20 trước Chelsea 31 trước Nottingham Forest và thắng 21 trước Brighton này đó và hòa 0-0 trước Milan dù phải chơi thiếu người đó và mới đây nhất là trận thua đáng tiếc 2-3 trước Bournemouth còn về đội khách MU thì có được hai thắng hai hòa ở 4 chiến làm khách gần nhất và hai trận thua của MU là một trận thua trước Newcastle tại ngoại ngoại hạng Anh với tỷ số 0-2 và một trận thua 0-3 trước Sevilla tại cái lượt trận uh, cúp C2 châu Âu. Đấy. Uh, và uh, trong đó có hai trận thắng đó chính là uh, trận thắng 2-0 trước Nottingham này và một trận thắng trên cái chấm penalty như tiếng vừa mới nói đó trận hòa 0-0 trước Brighton trong hiệp chính và lội Brighton tại cái giải đấu FA Cup và tiến vào vòng chung kết thì đây cũng là một cái phong độ không đến nổi tệ dành cho MU nha anh em nhưng mà đáng tiếc một điều là MU đã bị uh, Sevilla hạ gục và loại khỏi cái giải đấu là cúp C2 châu Âu đó sau hai lượt trận thì anh em để ý thì coi đã thấy là MU đã bị Sevilla loại với tỷ số tổng là 5-2 đấy thì chắc chắn người hâm mộ của quỷ đỏ sẽ rất là hối tiếc vì phải bị loại tại cái giải cúp C2 lần này vì ở lượt đi anh em cũng đã thấy là MU thi đấu cực kỳ tốt anh em chỉ mới mười mấy hai chục phút ở đầu trận thôi MU đã dẫn trước 2-0 rồi đó nhưng lại những cái cơ hội mà ép tiếp theo của MU lại không thành bàn và thậm chí là đến cuối hiệp 2 phải nhận hai cái bàn thua liên tiếp mà hai cái bàn thua này là vào hai cái bàn thua mà mà phản lưới của các cầu thủ bên phía MU luôn mới đau chứ anh em đấy thì nói chung cái phong độ của MU thời điểm hiện tại cũng tạm ổn nha anh em đấy và anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội có thể thấy là MU nó đang áp đảo hoàn toàn so với cái thằng Tottenham khi mà nó đã có được 4 chiến thắng liên tiếp khi mà hai đội phải đụng độ với nhau đó trong đó có hai chuyện hai trận thắng nó không để bị thủng lưới luôn nè anh em 3-0 và 2-0 thì mới đây nhất ở cái trận lượt đi ngoài hạng Anh mùa này thì Tottenham cũng đã bị MU đánh bại với tỷ số là 0-2 ngay trên sân Old Trafford của Quỷ Đỏ thì ở trên sân nhà Quỷ Đỏ cũng đã chấp Tottenham với mức chấp là 0.25 đấy thì sau cái trận thắng 2-0 này cũng giúp cho Quỷ Đỏ có thêm uh, những cái điểm số khá là quan trọng đó anh em để ý xem thì có thể thấy được là ở trận này quỷ đỏ tung ra được đến 28 pha dứt điểm trong đó có 10 pha dứt điểm gây uh, nguy hiểm vào vòng một đối phương này còn Tottenham chỉ tung ra được 9 pha dứt điểm mà thôi và có hai pha dứt điểm uh, uh, gây khó khăn cho thủ thành được kia đó thì nói chung xét về phong độ xét về phong độ lẫn uh, uh, về cái cái cái lịch sử ở trận lượt đi ấy, thì MU đang nhỉnh hơn nhỉnh hơn cái thằng Tottenham này một ít nha anh em đấy cho nên à, quay trở lại cái trận lượt về này cũng như cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở cái thời điểm hiện tại thì tiến lại nghiêng về phía thằng MU nhiều hơn đó nhưng mà trước khi mà đưa ra sự lựa chọn này thì anh em hãy cùng tiến xem thêm một xem thêm một ít cái thông số về lịch sử đối đầu của hai đội nhé để đưa ra những cái mã kèo nó nó nó hợp lý hơn đó để tránh cái việc mà anh em phải thua tha trong cái trận cầu điểm này ok thì anh em xem này à, trong lịch sử đối đầu thì ở 7 trên 9 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ phạt nha anh em đó cái tỷ lệ về xỉu thẻ ở trong lịch sử đối đầu của hai đội này là từ 70 đến 80 phần trăm đấy và 6 trên 8 trận hai đội đụng độ với nhau thì cả hai đều có được cái bàn thắng vào lưới đối phương cũng như 4 trên 5 trận đụng độ với nhau gần nhất thì MU chính là cái đội mở tỷ số trước Tottenham đó và cả hai đội đều kết thúc trận đấu với từ 3 bàn thắng trở lên chứng tỏ là cái tỷ lệ về tài ở trận đấu này cũng khá là cao nha anh em ok với những cái thông số này cũng như những gì tiến đã phân tích và với cái bản tỷ lệ kèo hiện tại thì tiến có các mã kèo như sau dành cho anh em đầu tiên đó chính là mã kèo mu kèo đồng cả chặn cùng với mã kèo tài 2.75 cả chặn này đó cùng với đó là anh em vào mạnh thêm cho tiến vào mã kèo tài gốc nữa đây tổng cộng là ba mã kèo ba mã kèo mà tiến cho em anh em trong cái cuộc đối đầu đêm nay anh em thấy hợp mã trùng máu thì anh em có thể vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại hoặc xem như là tham khảo thôi đấy thì nói chung tuy là tiếng nói trên youtube chỉ là những mã kèo tham khảo nhưng mà tiếng vẫn nhận định phân tích cho anh em rất là kỹ càng chứ không phải đưa những cái mã kèo vừa bãi cho anh em chơi anh em nhớ nhá anh em xem theo dõi video của tiếng anh em cũng đủ hiểu rồi đúng không đó nói chung học mã trùng máu thì anh em chúng ta vào thôi còn không thì xem như tham khảo đó không có gì hết nếu mà mà, mà không thích xem những video của tiếng thấy tiếng nói chuyện mà không hợp lý này nọ thì có thể chặn luôn khỏi cần xem đúng không anh em đó thì tiếng cũng xin nhắc lại một lần nữa những cái mã kèo chuẩn hơn chắc chắn là trước giờ bóng lăn mã kèo chuẩn hơn đây là sao là khi mà tiến nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội biết được cái lối chơi cái sơ đồ của hai đội đó lúc đó nếu như có sự thay đổi gì về đội hình về cái sơ đồ đó về cái mã kèo thì chắc chắn tiến sẽ đẩy lên lại lên trên nhóm cho anh em theo đúng không vì cái thời điểm đó tiến mà đẩy lên youtube chắc chắn anh em sẽ theo dõi không được vì nó không có được cái đề xuất từ youtube đó anh em đó anh em muốn có được cái đề xuất từ youtube muốn xem được cái video của tiến thì bắt buộc tiến phải đăng trước một ngày đó nửa ngày đến một ngày thậm chí là hơn như thế nữa đấy ok nói chung uh, đây là những mã kèo mà tiến đưa lên cho anh em tham khảo còn chuẩn hơn thì anh em cứ vào nhóm đợi trước giờ bóng lăn tiến sẽ tham khảo lại và đẩy nghiêng lên cho anh em chơi còn những anh em nào mà đang thua tha ra à, bờ uh, <coughs> xin lỗi anh em vì tiến cũng đang ờ, có bệnh trong người nên nói chuyện hơi lấp dấp anh em cũng thông cảm cho tiến nhé thì tiến cũng muốn chia sẻ thêm là những anh em nào mà đang thua tha sao bờ ấy muốn vào bờ muốn gỡ gạt muốn cùng đầu tư lâu dài với tiến hoặc là những anh em nào mà có kinh nghiệm về banh bóng nhưng chưa tìm được một cái trang chơi uy tín ấy đó muốn có một cái sân chơi uy tín này muốn cùng đi với Tiến thì cứ liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 nhưng mà Tiến cũng nhắc lại một điều nữa nếu như anh em muốn có một cái trang chơi đó muốn chơi trên trang giống như Tiến để chơi nhiều mã kèo không bị mất like mất phí ấy, thì bắt buộc anh em phải có được số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là anh em phải sử dụng ví Momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tiến tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em cách đăng ký tạo tài khoản trên trang để chơi ok cho anh em đấy thì tin tưởng thì cứ liên hệ thôi còn nếu sợ bị lừa thì né ra khỏi liên hệ mất thời gian hai bên đấy ok cho anh em à, thì anh em nào thấy nhận định của tiếng hay hợp mã trùng máu với anh em anh em có thể vào luôn cho tiếng và đừng có quên là để lại một cái lượt like ở trong cái video này và bình luận về cái tỷ số cuối cùng của cặp đấu giữa Tottenham và MU vào à, khuya hôm nay Tiến sẽ lựa chọn những cái bình luận về tỷ số mà chuẩn nhất, nhanh nhất sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt bằng cái hình thức chuyển khoản online nha anh em. Ok và anh em cũng đừng quên là ấn cái nút đăng ký theo dõi kênh Tiến bóng đá. Đây, kênh này cùng với kênh Tiến sâu kèo để cho hai của kênh của Tiến ấy, hai kênh này càng ngày càng phát triển nha. Đó để cho Tiến có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video mới để cho anh em tham khảo các mã kèo sắp tới nha anh em. Ok, chúc anh em có thật nhiều sức khỏe cùng với gia đình nhé và cũng chúc cho anh em ờ, thắng tất cả các mã kèo mà anh em đã đầu tư và đặc biệt là trong cái mã kèo MU này. Đó ok tạm biệt anh em nhé